video ờ, clip này mình ờ, xin ờ, gửi tới anh em về cái sản phẩm mới nhất đó chính là à, dập máy cắt quân và bút báo tai nghe <coughs> thưa anh em với bát đĩa xanh chín thì anh em làm cách nào để chiến thắng được trong trận chơi đây sau đây mình xin gửi tới anh em biết về cái sản phẩm đó chính là cái máy đây là một cái đột đột quân hoạt động bằng cơ Đấy. khi chúng ta đột quân bằng cái dụng cụ này bên trong phía đột này chúng tôi đã bôi à, chất từ máy này đã được nhiễm từ Đó. quân vị bát đĩa xanh chín máy đã được nhiễm từ <coughs> và sau đó anh em à, trước tiên là anh em phải đột đột bồng quân đây là sản phẩm mới nhất năm 2020 sản phẩm mới nhất năm 2025 tất cả những này là đi một sản phẩm và tiếp theo là anh em phải đây là cái bút bút không viết được này cái bút khi chơi anh em phải cài cái bút này vào túi ngực Đấy. trong cái bút này là một cái máy chạy dài một cái máy chạy dài bút này chúng ta có thể để mặt bàn nhưng ờ, và cũng có thể cảm nhận được và cũng có thể là để đứng là khi chúng ta cài túi ngực sau đó thì à, à, trong tai chúng ta là phải đeo tai nghe trong tai chúng ta là phải đeo tai nghe tai nghe siêu nhỏ đấy đây tai nghe siêu nhỏ tai nghe báo chẵn lẻ đấy. trong tai tôi bây giờ hiện tại đã đeo một cái rồi khi nào anh em à, đây là cái hình thức vậy chúng ta ba đĩa xanh chín ba đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé quân vị xanh chín nhưng bắt buộc anh em phải đưa cái đột quân này vào đột quân chúng ta phải đưa đột quân nếu anh em không đưa đột quân này vào được thì anh em à, phải đưa một cái kéo của chúng ta vào Đây, để chúng ta làm à, nhiễm nhiễm từ quân bài bây giờ chúng ta giả sử đi cắt một à, à, cắt một lá bài xanh chín bất kỳ hoặc là mỗi lá bài ta cắt một cái mỗi lá bài ta cắt một cái mỗi lá bài cắt một quân vẫn đánh được anh em nhé động tác đưa đưa vào chúng ta sẽ để khoảng đến 10 giây là chúng ta căn chỉnh khi 10 giây vậy thì cái cái cái máy cắt quân này cái máy cắt quân này nó đã nhiễm từ cho lá bài anh em nhé khi mà máy đã nhiễm từ lá bài thì Đấy. đã được một quân rất nhanh đã xong đã nhiễm từ xong chúng ta cũng căn thời gian như thế đúng 10 giây đâu anh em đếm từ 1 đến 10 giây căn để nhiễm từ cho cái vị của mình cho Đấy. nhưng tất cả là phải để ngửa đá bài nếu để úp là để úp để ngửa là để ngửa cùng chiều là cùng chiều anh em nhé khác chiều là sẽ không đánh được bốn bốn vị là phải cùng chiều Đấy. đi nhiễm từ cho các lá bài lá bài xanh chín anh nhá ba đĩa xanh chín Rồi. như thế chúng ta đã được ngũ quân hoàn toàn không thể kiểm tra được nhé đưa cái này vào đưa mắt thường có thể kiểm tra được nhưng người ta dùng máy người ta sẽ có thể kiểm tra được đây <coughs> những cái này của tôi là chất liệu là bằng toàn đồ nhiễm từ hết <coughs> chỉ cần để để lá bài lên như này là sẽ nhiễm từ cả lá bài luôn còn đây là tay nghe tai nghe này thì nó báo chẵn lẻ báo chẵn lẻ trên còn đây là bộ cảm nhận bộ cảm nhận đây Đấy. bộ cảm nhận làm ở trong cái bút bất kể anh em trận chơi đánh nào thì đều phải cài cái bút vào túi ngực tìm một cái áo và cài bút túi ngực khoảng cách một mét so với bát nó vẫn cảm nhận được bây giờ chúng ta cùng đi kiểm tra cái chất lượng của nó bây giờ tôi cứ tạm thời thực cài túi ngực thôi. ra tai nghe có rồi bây giờ chúng ta cùng đi kiểm tra độ chính xác của nó nhé anh em nhé tai nghe báo lẻ anh em mình lẻ đây anh em nhìn xem tai nghe báo chặn thì anh em nên chặn thôi tai nghe báo chặn anh em vẫn nên chặn tỷ lệ chính xác là 10 ăn 10 luôn nhá đây là cái tai nghe này chúng ta có thể đánh được nhiều tai nghe nhé. cái bút này có thể bắt được nhiều tai nghe đấy <coughs> rất chỉ là hay hiệu quả anh em ạ anh em đánh chặn chỉ chỉ có chặn mà lẻ thôi tai nghe chỉ báo chặn lẻ chặn lẻ còn lúc mà tai nghe nó rè rè rè rè là máy tai nghe hết pin này đánh chặn à. vẫn là chặn anh em ạ tai nghe tai nghe là báo chặn tay nghề bằng lẻ đánh rất nhanh tốc độ đánh rất nhanh rất kín quân vị bát điên hoàn toàn là xanh chín Đấy. anh em báo lẻ anh em đánh lẻ thôi tay nghèo báo chẵn đặc biệt khi sóc là anh em phải tơi quân nhá đánh chồng quân thì sẽ đánh sẽ xịt đấy chồng quân thì tay nghe nó sẽ không báo nữa nếu trong quân thì ta nghe chỉ tút tút tút tút còn à, đôi khi nó vẫn phân tích gần như là chính xác 80% ta nghe báo lẻ đấy anh em nhìn chưa để chồng quân phát là nó nó báo sai ngay đấy. tai nghe vẫn báo lẻ đấy, chồng quân là bị sai đó đúng không bây giờ là phải sóc tơ quân này. tai nghe báo chẵn chuẩn xác chưa đấy, không thể xịt được anh em đánh đều tiền là vẫn thắng nhá tai nghe báo chẵn khi quân tới ấy, thì là nó rất nét và rất nhanh Đấy, tai nghe báo trận và đặc biệt là mình có hai cơ sở nhé mình cơ sở là Hà Nội và Sài Gòn khi anh em nào đi chơi ấy, khi đến cửa hàng mình thử hàng ấy thì đề nghị anh em là cầm bát đĩa và lá bài của anh em đến chúng tôi sẽ chỉ cần dùng cái dụng cụ này để nhiễm từ và dùng cái bút dùng cái bút này để đo để đo và dùng cái tai nghe này anh em sẽ tôi sẽ lắp cho anh em vào cái tai nghe này để biết chẵn lẻ <coughs> anh em nhé bát đĩa là đồ tất anh em cứ mang dụng cụ anh em đến là test hàng của chúng tôi nhé còn thì đây nó là đồ cổ của thế giới nhưng chắc chắn là nó sẽ là đồ mới của Việt Nam anh em nên chặn, chặn đấy vẫn nên chặn anh em không thể xịt được anh em nhé báo rất nhanh đánh chắn tay nghe thì cứ chẵn lẻ thôi tốc độ như con chim luôn đánh lẻ anh em cứ gọi tắt đây là tai nghe báo chặn lẻ nhé Đấy. báo đánh chặn phạm vi sử dụng của nó chỉ được uh, bán kính 5 mét quay đầu thôi đánh lẻ tai nghe báo lẻ mà Đấy tòa nhà và chẵn lẻ là rất hay đánh chặn <clears throat> khi chúng ta đeo tai nghe thì không ai thì phát hiện được ra đánh chặn tiếp đánh chặn tai nghe vào chặn đã bị xài vâng tai nghe bỏ lẻ thứ nhầm là đôi khi ờ, cái tai nghe này báo thì nó bị bị bị lẫn nên đôi khi là chỉ là 10 quả chỉ ăn được chín thôi <coughs> tai nghe báo này Đấy. anh em đi thì vẫn đánh lẻ nhá tai nghe báo lẻ mà anh em đi thì anh em mang bát đĩa với quân của anh em đi và chúng tôi à, miễn từ quân của anh em và sau đó chúng ta cùng tiến hành kiểm tra cái chất lượng chuẩn của nó sản phẩm mới nhất năm 2025 đồ cổ của thế giới nhưng là đồ mới của Việt Nam anh em anh chặn rất dễ chơi anh em nhé anh lẻ đấy tai nghe báo sai luôn trong quần hai cây là trong phát là báo sai luôn tai nghe báo chặn Nào. anh em thấy ok không <coughs> tai nghe báo lẻ sản phẩm này là ờ, mới được sách tay về tôi có một ông anh bên à, Macau gửi về cho tôi à, rất chi hiệu quả chính xác 0974 0743 0868 02 45 hai anh em tuân tấn xin giới thiệu đầu Sài Gòn đầu Hà Nội được tư vấn cho anh em tất cả các dụng cụ cờ bạc công nghệ mới nhất công nghệ cao mới nhất sản phẩm này không uh, uh, anh em uh, tôi là không gửi hàng mà anh em tôi là khuyến cáo anh em đến uh, trực tiếp thử hàng test hàng để biết được cái chất lượng của cái sản phẩm này làm sao bát đĩa quân vị hoàn toàn xanh chín nhá ta nghe bao chặn nhưng khi chúng ta cắt quân thì chúng ta sẽ được nhiễm nhiễm từ vào cái lá bài này rồi <coughs> rất hiệu quả tai nghe báo lẻ chỉ cần đeo tai nghe này thôi là anh em có thể biết được chặn lẻ Đấy, rất đơn giản và hiệu quả tai nghe báo chặn tài nghề vẫn bao chặn à, tôi có thể làm chế độ ờ, báo rung nhưng mà đôi khi ờ, cục rung của nó rất to nhiều khi nó hơi lộ nên chỉ có tai nghe nhỏ xíu này đưa vào tai thì không ai biết được nhét cái tai nghe vào tai tai nghe này thì được lắp pin anh em ạ tai nghe này được lắp pin rất công nghệ cao đúng không ạ càng ngày càng tiên tiến chúng ta cũng không thể ngờ thấy được đâu anh em nhé <coughs> không thể ngờ cái công nghệ như này đâu Đấy. anh em báo lẻ anh em đánh lẻ thôi hoàn toàn là lẻ anh em báo lẻ anh em vẫn đánh lẻ ai sóc cái cũng được nhá <coughs> nhưng đặc biệt thằng em báo lẻ này Đấy. đặc biệt là anh em mà phải đánh là phải đưa cái dụng cụ vào mà phải có máy đo bằng bút Đấy. thì độ chính xác phải cao này ta nhỏ lắm anh em lại đánh tiếp tục đánh lẻ tay nghe báo lẻ anh em vẫn đánh lẻ anh em báo lẻ tiếp anh em đánh lẻ tay anh em vẫn báo lẻ anh em đánh lẻ cho tôi tay anh em báo lẻ anh em đánh lẻ vâng thưa anh em sản phẩm của chúng tôi là mang tính chất à, độc quyền <clears throat> rất hot và cảm giác như mình cảm giác như nó có một cái gì đó nó rất ảo nhưng thực ra không phải đâu nó đều có công công nghệ là bệ đấy bệ nó nằm trong cái bút này đấy đây là bệ đo và bệ đo này nó sẽ báo thẳng lên tai nghe bệ đo là báo báo lên tai nghe bệ đo thì có các nhiệm nghiệm là đo bộ quân đo cái sóng từ phát ra <coughs> và phân tích qua cái bút báo lên tai nghe còn à, làm sao để có lá bài có từ thì chúng ta cùng nhiễm từ bằng cái này Đấy, đó là một cách nhiễm từ rất khoa học à, tai nghe báo chặn, anh lấy chẵn ra rồi khi đi anh em ờ, đến thử hàng ấy, thì anh em mang dụng cụ của anh em đi bát đĩa của anh em quân của anh em tôi sẽ test cho anh em ok tai nghe đánh lẻ ờ, một số nơi quân đóm thì tôi sẽ cho anh em nghiệm từ bằng một cái dao còn một số nơi đánh bằng ờ, uh, quân chắn thì tôi sẽ nhiễm từ cho anh em một cái kéo <coughs> đấy đang nghe báo lẻ đánh lẻ này. anh em vẫn báo lẻ tỷ lệ chính xác của nó là còn như là tuyệt đối 10 ăn 10 ở đây tôi cứ nói là 10 ăn 9 đi nha. anh em nào muốn biết được cái tư vấn biết được những sản phẩm à, mới nhất hot nhất của chúng tôi thì xin vui lòng click vào chữ đăng ký bên à, màu đỏ bên phải màn hình ấy để theo dõi tất cả các video mới nhất để biết được những đồ công nghệ cao mới nhất nó sẽ ra và à, giúp cho giúp ích cho anh em rất nhiều Đấy, đặc biệt là giúp ích cho anh em rất nhiều nhá nên là những sản phẩm này thì đặc biệt nó mang tính chất độc quyền mọi à, chi tiết thì anh em cứ điện trực tiếp để được tư vấn tư vấn xong anh em mang đồ lên cho chúng tôi chúng tôi kiểm tra test cho anh em ok anh em cảm thấy ưng anh em à, cầm về và gỡ lại những gì mình đã mất đấy 0974 07 tứ quý 3 0868 02 tứ quý 5 tứ ba thì của tôi Tuấn Mà Cao còn là tứ năm là của em trai tôi Tấn đấy, Tấn Sài Gòn anh em nào mà muốn được tư vấn về mọi sản phẩm đồ cờ bạc công nghệ cao thì xin vào lòng uh, đăng ký kênh và và đăng ký kênh và theo dõi kênh của chúng tôi để được biết được những sản phẩm mới nhất và cập nhật được những sản phẩm mới nhất để đi trước thời đại anh em nhé khi chúng ta đi trước thời đại thì nó rất hay còn đây những sản phẩm này tôi xách tay về thì nó mang tính chất những sản phẩm này nó chỉ là đồ cổ của thế giới thôi Đó tại nhà vào trắng đánh trắng nhưng mà đây nó sẽ là một bước uh, ờ, bứt phá của cái sản phẩm của công nghệ Đấy. anh em ờ, có thể theo dõi những bộ phim bên Trung Quốc này có những cái tai nghe nó báo thẳng trực tiếp vào cho đây tai nghe báo chẵn này cho cho đối thủ ấy. nhưng thực chất ra là nó đều có nguyên lý của nó ấy tất cả đồ cờ bạc là đều có nguyên lý thì phải đánh được nhá tai nghe báo lẻ anh em bá lẻ tiếp thưa anh em là muốn muốn đánh được bằng quân cái này đánh bằng quân mà thì chúng ta đây là quân từ <clears throat> quân từ này nó sẽ phát ra sóng từ và cái bút này nó có trách nhiệm là phân tích sóng từ thu sóng từ và phân tích từ sóng từ qua chế độ rung nhưng mà tôi đưa thành chế độ ờ, báo âm thanh đấy nó sẽ đọc cho mình rõ ràng chữ chẵn và lẻ đấy. rất chi là hay hiệu quả cái bút này là cái bút mà được ngụy trang cái bút thôi còn không rút được ra nhé tất cả là máy móc nằm trong bút này và lỗ cuối cùng này là được sạc điện cắm kim vào đây và sạc bút bút này có thể đánh được uh, ờ, 5 tiếng uh, phân tích và tay nghe cũng có thể lắp pin vào đánh được 5 tiếng đánh rất chuẩn và chính xác anh em nhé anh em yên tâm mà chơi không có dây dợ lằng nhằng gì cả vâng tay nghe báo chặn anh em đánh chặn thôi đấy rất chi chuẩn xác đánh lại cho anh em một cái nữa này đấy tai nghe báo lẻ à, anh em nhìn chưa vâng à, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý xem video clip của chúng tôi anh em nếu thế nếu mà thấy video clip này hay thì hãy